tranh lòng mà nhìn vội em quay đi muôn phiền người để lại trên đôi mi giọt lệ sau một ngày em phú quý em quên đi tôi em nỡ đi rồi em bỏ theo chồng mình trời xanh kêu sao em khóc theo người ta nhưng mà sao em khóc trôi bình yên trên kênh nước kia chẳng còn nắng thơ chỉ còn lá mơ em đi về nơi khuê phòng chờ đợi ngày mai có em về không Đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu chờ mãi cũng chẳng thấy sáng em đâu dòng thư tay viết nhanh trái ngang gửi trao em người sang lòng tranh lòng mà nhận vội em quay mà sao em khóc trôi bình yên trên kênh nước kia chẳng còn nắng thó chỉ còn lá mơ rồi một ngày buồn mưa đến gió mang em đã xa xôi về thăm tình ngày xa xưa khung sông quê em nhớ con đò đưa nhớ lắm khung sáng tố em còn một thời mong mơ giờ đâu thấy cô bé năm ấy anh ôm sầu vương trên đôi mắt mây chạy theo tiếng bước chân thuyền ai vẫn lẽ bóng vẫn anh chẳng lòng ta từ từ đêm thức phiền người để lại trên đôi mi giọt lệ sau một ngày em phú quý em quên đi tôi em đã đi rồi em bỏ theo chồng ngoài trời xanh kêu sao em khóc theo người ta nhưng mà sao em khóc trôi bình yên trên cánh nước kia chẳng còn